nhân danh Chúa, tôi sẽ giơ tay lên. Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ, miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm, vì Chúa đã giúp đỡ tôi. Dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. Linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. Những kẻ nào tìm hại mạng sống tôi sẽ xa xuống nơi thấp của đất chúng nó sẽ bị phó cho quyền thanh gươm, bị làm mồi cho chó cáo. Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời. Phạm ai chỉ Ngài mà thề sẽ khoe mình, vì miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại. Chương 24 Sau đó năm ngày, có thầy cả thượng phẩm là Anania đến với vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tertullu trình đơn kiện Phaolô trước mặt quan tổng đốc. Paulo bị đòi đến rồi, Tertullu khởi sự cáo người như vậy. Bỗng quan lớn Philip, nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự bình an trọn vẹn và nhờ sự khôn ngoan của quan đổi được mọi tình tệ để giúp dân này. Lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng rất cảm tạ biết ơn quan vậy. Nhưng muốn cho khỏi phiền quan lâu hơn thì tôi xin quan lấy lòng khoan nhân mà nghe một vài lời chúng tôi nói đây. Vậy chúng tôi đã gặp người này như là đồ ôn dịch đã gây loạn trong hết thảy người Juda trên cả thế giới. Nó làm đầu của phe người Nazareth, cũng đã toan làm ô uế đền thờ, nên chúng tôi đã bắt nó. Xin chính quan hãy tự tra hỏi hắn thì sẽ biết được mọi việc chúng tôi đang kiện cáo. Đến phiên các người Juda cũng hùa theo lời đó, quyết rằng thật có như vậy. Quan tổng đốc ra dấu biểu Phaolô nói đi, thì người thưa rằng Tôi biết quan làm quan án trong nước này đã lâu năm Nên tôi dạng dĩ mà binh vực duyên cớ mình quan tra xét thì sẽ biết tôi vừa lên thành Jerusalem mà thờ lại Chưa được 12 ngày nay Người ta chẳng từng gặp tôi hoặc trong đền thờ Hoặc trong nhà hội hoặc trong thành phố Cãi lẫy cùng ai hay xuôi dân làm loạn bao giờ Bây giờ họ cũng chẳng biết lấy chi mà làm chứng cớ Về điều họ kiện tôi đó Trước mặt quan tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi Tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri Và tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời Như chính họ cũng có vậy Tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình Cũng vì cớ ấy Nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người Và đã lâu năm nay tôi đi vắng rồi mới về bố thí cho bổn quốc tôi và dân của lễ. Đang khi ấy, có mấy người Juda quê ở cõi Ashi kia gặp tôi ở trong đền thờ, được tinh sạch chứ chẳng có dân đông hay rối loạn chi. Nếu họ có điều gì kiện tôi, thì có lẽ đến hầu trước mặt quan mà cáo đi. Hay là các người ở đây phải nói cho biết đã thấy tôi có sự gì đáng tội lúc tôi đứng tại tòa công luận, hoặc có thì cũng chỉ trách câu tôi nói giữa họ rằng ấy vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông. Felix vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó, nên giảng việc kiện ra mà rằng khi nào quan quản cơ ly xia xuống ta sẽ xét việc này đoạn người truyền cho thay đổi giữ phaolô nhưng phải cho người hơi được thông thả có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người thì đừng cấm qua mấy ngày sau felix với vợ mình là derusi người Juda đến, rồi sai gọi Phaolô và nghe người nói về đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng khi Phaolô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Felix run sợ, nói rằng: "Bây giờ ngươi hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại." Felix cũng trông Phaolô lót bạc cho mình, nên năng đòi người đến và nói chuyện cùng người. Khỏi hai năm, Bút tiêu phê tu đến thay Felix. Bởi cớ Felix muốn làm cho dân Juda bằng lòng, bèn cứ giam Phaolô nơi ngục. Chương 36 Vả những trưởng tộc Galaad là con trai Maki, cháu Manasseh, trong dòng con cháu Joseph, đến gần và nói trước mặt Môi-se cùng trước mặt các tổng trưởng của những chi phái Israel mà rằng Đức Giê-hô-va có phán cùng Chúa tôi bắt thăm chia xứ cho dân Israel làm sản nghiệp. Và Chúa tôi có lãnh mạng Đức Giê-hô-va giao sản nghiệp của Sê-lô-phát, anh chúng tôi, cho các con gái người. Nếu các con gái kết hôn với một trong những con trai về các chi phái khác của dân Israel, sản nghiệp chúng nó sẽ trút khỏi sản nghiệp của tổ phụ chúng tôi mà thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng nó sẽ thuộc về. Như vậy, phần đó phải trước khỏi sản nghiệp đã bắt thăm về chúng tôi. Khi đến năm hân hỷ cho dân Israel, sản nghiệp chúng nó sẽ thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng nó sẽ thuộc về. Như vậy, sản nghiệp chúng nó sẽ trước khỏi sản nghiệp của chi phái tổ phụ chúng tôi. Môi-se bèn truyền các lệnh này của Đức Giê-hô-va cho dân Israel mà rằng: chi phái con cháu Joseph nói có lý. Này là điều Đức Giê-hô-va có phán về phần các con gái Sê-lô-phát. Chúng nó muốn kết thân với ai thì muốn, nhưng chỉ hãy kết thân với một trong những nhà của chi phái tổ phụ mình. Như vậy, trong dân Israel, một sáng nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái khác, vì mỗi người trong dân Israel sẽ ở đeo theo sáng nghiệp về chi phái tổ phụ mình phàm người con gái nào được một phần sản nghiệp trong một của các chi phái Israel, thì phải kết thân cùng một người của một nhà nào về chi phái tổ phụ mình, hầu cho mỗi người trong dân Israel hưởng phần sản nghiệp của tổ phụ mình. Vậy, một phần sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái kia, nhưng mỗi chi phái Israel sẽ giữ sản nghiệp mình vậy. Các con gái Selophat làm như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, Mách-la, Thiệt-sa, Hốt-la, Minh-ca và Nô-a, các con gái của Sê-lô-phát đều kết thân cùng các con trai của cậu mình. Chúng nó kết thân trong những nhà của con cháu Manasseh là con trai Joseph và phần sản nghiệp họ còn lại trong chi phái tổ phụ mình. Đó là các mạng lệnh và luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền cho dân Israel tại trong đồng bằng Moab gần sông Jordan đối ngang Jericho. Sách Phục truyền luật lệ ký chương 1 Này là lời Môi-se nói cho cả Israel bên kia sông Jordan tại đồng vắng, trong đồng bằng đối ngang Sufer, giữa khoảng Pharan và Tô Phên, La Ban, Haxerot và di Sa Hát. Từ Horeb tới Kade Banea, bởi đường núi Seir đi 11 ngày đường. Nhằm năm 40, ngày mùng 1 tháng 11, Môi-se nói cùng dân Israel mọi điều mà Đức Giê-hô-va đã biểu người phải nói cùng họ. Ấy là sau khi người đã đánh giết Si-hôn, vua dân Amorit ở tại Heth-bôn và Ấp, vua Ba Sang ở tại Attarot và Edrei. Tại bên kia sông Giô-đanh, trong xứ Mo-áp Môi-se khởi giảng giải luật pháp này mà rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có phán cùng chúng ta tại Horeb mà rằng Các ngươi kiều ngụ trong núi này đã lâu quá Hãy vòng lại và đi đến núi dân Amorit cùng đến các miền ở gần bên tức là đến nơi đồng bằng lên núi vào xứ thấp đến miền nam lên mé biển vào xứ dân Canaan và Liban cho đến sông lớn là sông Euphrates. Kìa, ta phó xứ này cho các ngươi. Hãy vào và chiếm lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi là Abraham, Isaac, Jacob cùng cho con cháu của họ. Trong lúc đó, ta có nói cùng các ngươi rằng một mình ta không sức đủ cai trị các ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã gia thêm các ngươi. Kìa ngày nay, các ngươi đông như sao trên trời. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi khiến các ngươi thêm lên gấp ngàn lần và ban phước cho, y như Ngài đã phán cùng các ngươi. Một mình ta làm thế nào mang lấy trách nhiệm và gánh nặng về điều tranh tụng của các ngươi? Hãy chọn trong mỗi chi phái các ngươi những người khôn ngoan, thông sáng, có tiếng và ta sẽ lập họ lên làm quan trưởng các ngươi các ngươi có đáp rằng, việc người toan làm thật tốt thay. Bây giờ, ta chọn lấy những người quan trưởng của các chi phái là những người khôn ngoan, có tiếng, lập lên làm quan tướng các ngươi, hoặc cai ngàn người, hoặc cai trăm người, hoặc cai năm mươi người, hoặc cai mười người, và làm quản lý trong những chi phái của các ngươi. Trong lúc đó, ta ra lệnh cho những quan xét các ngươi rằng, hãy nghe anh em các ngươi và lấy công bình mà xét đoán sự tranh tụng của mỗi người với anh em mình hay là với khách ngoại bang ở cùng người. Trong việc xét đoán, các ngươi chớ tư vị ai. Hãy nghe người hèn như nghe người sang, đừng có sợ ai, vì sự xét đoán thuộc về Đức Chúa Trời. Phàm việc nào lấy làm rất khó cho các ngươi, hãy đem đến trước mặt ta, thì ta sẽ nghe cho. Vậy, trong lúc đó, ta có truyền cho các ngươi mọi điều mình phải làm. Đoạn bỏ Horeb, chúng ta trải ngang qua đồng vắng minh mông và gớm ghê mà chúng ta thấy kia, hướng về núi dân Amorit, y như Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta đã phán dặn. Rồi chúng ta đến Kade Banea. Bây giờ ta nói cùng các ngươi rằng, các ngươi đã đến núi của dân Amorit mà Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta ban cho chúng ta Kìa, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, phó xứ này cho ngươi. Hãy đi lên, chiếm làm sản nghiệp, y như Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán cùng ngươi. Chớ ái ngại, chớ kinh khủng. Các ngươi hết thảy bèn lại gần ta và nói rằng, Hãy sai những người đi trước chúng tôi, đặng do thám sứ và chỉ bảo về đường xá nào chúng tôi phải lên và các thành chúng tôi phải vào. Lời này đẹp lòng ta, Ta chọn 12 người trong các ngươi, tức mỗi chi phái một người. 12 người đó ra đi lên núi đi đến khe Ích Côn và do thám xứ. Họ hái cầm trong tay mình những trái cây xứ đó đem về cho chúng ta, thuật lại cùng chúng ta rằng xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta ban cho thật là tốt. Nhưng các ngươi không muốn lên đó và đã bội nghịch mạng của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi lầm bầm trong trại mình mà rằng Ấy bởi Đức Giê-hô-va ghét chúng ta nên khiến chúng ta ra xứ Ai-áp-tô đặng phó chúng ta vào tay dân Amorit để tiêu diệt đi. Chúng ta sẽ đi lên đâu? Anh em chúng ta làm cho chúng ta tiêu gan vì nói rằng ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta. Ấy là những thành lớn và kiên cố đến tận trời. Vả lại tại đó, chúng tôi có thấy những con cháu của dân Anakim. Nhưng ta nói cùng các ngươi rằng, chớ ái ngại và chớ sợ sệt gì. Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đi trước, chính Ngài sẽ chiến cự cho các ngươi, như Ngài đã thường làm trước mắt các ngươi tại xứ Egypto và trong đồng vắng, là nơi ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi cho đến khi tới chốn này. Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình. Dầu vậy, các ngươi vẫn không tin Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi là đấng đi trước dẫn các ngươi trên đường để tìm cho các ngươi một nơi đóng trại. Ban đêm trong đám lửa, ban ngày trong đám mây, đặng chỉ con đường các ngươi phải đi. Bây giờ Đức Jehovah nghe tiếng của lời nói các ngươi bèn nổi giận và thề rằng Chẳng một ai của dòng dõi gian ác này sẽ thấy xứ tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi Ngoại trừ Caleb con trai của Giê-phu-nê. Người sẽ thấy xứ đó, và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người, xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung tín trọn vẹn. Lại, Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi cũng nổi giận cùng ta mà rằng, ngươi cũng vậy sẽ không vào đó đâu. giô xuê con trai Nun, là đầy tớ ngươi sẽ được vào đó. Hãy làm cho người vững lòng, Vị ấy là người sẽ khiến dân Israel nhận lấy xứ này làm sản nghiệp. Những con trẻ của các ngươi và các ngươi đã nói rằng sẽ thành một miếng mồi, và những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết điều thiện hay là điều ác, sẽ vào xứ đó. Ta sẽ ban cho chúng nó xứ này làm sản nghiệp, nhưng các ngươi hãy trở về, đi đến đồng vắng về hướng biển đỏ. Lúc đó các ngươi bèn đáp cùng ta mà rằng, chúng tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, Chúng tôi sẽ đi lên chiến trận và làm mọi điều Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi đã phán dặn. Mỗi người trong các ngươi nịt binh khí và toan dại dột đi lên núi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng, hãy nói cùng dân sự, chớ đi lên và chớ chiến trận, vì ta không ngự giữa các ngươi, e các ngươi bị quân thù nghịch đánh bại. Ta có thuật lại những lời này, nhưng các ngươi không nghe ta, nghịch mạng của Đức Giê-hô-va, đầy sự kiêu ngạo kéo đi lên núi. Bây giờ, người Amorit ở trong núi này đi ra đón và đuổi các ngươi như thể đoàn ong, đánh bại các ngươi tại Seir cho đến Họt Ma. Khi trở về, các ngươi có khóc lóc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không lắng tai và chẳng khứng nghe tiếng của các ngươi. Ấy vì thế nên các ngươi ở tại Ca-đe lâu ngày, nhiều ngày biết giường bao chương 2 Đoạn, chúng ta trở lại đi vào đồng vắng về hướng biển đỏ y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta, và chúng ta đi vòng lâu ngày quanh núi Seir. Đức Giê-hô-va có phán cùng ta mà rằng, các ngươi đi vòng núi này cũng đã lâu rồi, hãy trở lên hướng Bắc. Hãy truyền lệnh này cho dân sự. Các ngươi sẽ trải qua địa phận của anh em mình, tức là con cháu Esau ở tại Seir, và chúng nó sẽ sợ các ngươi nhưng hãy giữ lấy mình, chớ cách tranh cùng chúng nó, vì ta sẽ không cho các ngươi xứ của chúng nó đâu, dầu đến đổi một thẻo đất bằng bàn chân cũng không cho. Ta đã ban cho Esau núi Seir làm sản nghiệp. Các ngươi sẽ dùng bạc tiền mà mua lương thực của chúng nó mà ăn, nước mà uống. Vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho mọi công việc làm của tay ngươi. Ngài đã biết cuộc đi đường ngươi ngang qua đồng vắng lớn lao này. Trong 40 năm này, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi, ngươi không thiếu chi hết. Vậy, chúng ta có đi ngang qua cách xa anh em ta là con cháu Esau ở tại Seir và bắt đi về hướng đồng vắng Moab đặng tránh con đường đồng bằng cùng Elat và Esion Gebe. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng: Chớ đương địch và chớ chiến trận với dân Moab, vì ta không cho ngươi chi trong xứ dân ấy làm sản nghiệp đâu, bởi ta đã ban A-rơ cho con cháu Lót làm sản nghiệp. Lúc trước, dân Emim ở tại đó, ấy là một dân lớn, đông, hình dình vàng như dân Anakim vậy. Người ta cũng cho dân này là dân dình vàng như dân Anakim, nhưng dân Moab gọi họ là Emim. Dân Horit lúc trước cũng ở tại Seir xong con cháu Esau diệt dân ấy, đoạt lấy xứ họ và ở thế cho, y như Israel làm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho ngươi làm sản nghiệp. Bây giờ hãy đứng dậy đi ngang qua khe Seret. Vậy chúng ta có đi ngang khe Seret. Vả, thì giờ về các cuộc đi đường của chúng ta từ khi lìa khỏi Kadebanea tới lúc đi ngang qua khe Seret cộng là 38 năm, cho đến chừng các người chiến sĩ về đời ấy đã diệt mất khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã thề cùng các người đó. Vả lại, tay Đức Giê-hô-va cũng tra vào họ, đặng diệt họ khỏi trại quân, cho đến chừng nào họ đều tiêu diệt hết. Sải khi các người chiến sĩ đã bị tiêu diệt và chết mất khỏi dân sự, thì Đức Giê-hô-va phán cùng ta mà rằng: Ngày nay, ngươi sẽ đi ngang qua A-rơ bờ cõi của Moab và đến gần con cháu Ammon. Chớ đương địch và chớ chiến trận cùng chúng nó, vì ta không cho ngươi chi hết của xứ con cháu Ammon làm sản nghiệp, bởi ta đã ban xứ đó cho con cháu của Lót làm sản nghiệp. Nguyên xứ này gọi là xứ Rephaim. Xưa kia dân Rephaim ở đó, dân Ammon gọi là Samsumim Ấy là một dân lớn đông hình dình dàng như dân Anakim. Nhưng Đức Giê-hô-va diệt dân Rephaim trước mặt dân Ammon. Dân Ammon đoạt lấy xứ của họ và ở thế cho. Ấy, Ngài đã làm cho con cháu Esau ở tại Seir là như vậy, khi Ngài hủy diệt dân Horib trước mặt con cháu Esau. Họ chiếm lấy xứ dân ấy và ở thế vào chỗ cho đến ngày nay còn dân Avim ở trong những làng cho đến Gaza, dân Captorim ở từ Capto ra hủy diệt họ và ở thế vào cho. Hãy đứng dậy, đi ngang qua khe Ạc Nôn. Kìa, ta đã phó Si-hôn, vua Hezbon là người Amorit cùng xứ người vào tay ngươi. Hãy khởi chiếm lấy và giao chiến cùng người. Ngày nay, ta khởi rãi trên các dân tộc trong thiên hạ sự sợ hãi và kinh khủng về danh ngươi Đến đổi khi nghe nói về ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và bị sự kinh khủng áp hãm trước mặt ngươi. Bây giờ, từ đồng vắng Kedemot, ta sai sứ giả đến si hôn vua hết Hezbon lấy lời hòa hảo đặng nói cùng người rằng: Xin cho phép tôi đi ngang qua xứ vua, tôi đi theo đường cái luôn luôn, không xây qua bên hữu hay bên tả. Vua sẽ nhận lấy bạc bán lương thực cho để tôi có mà ăn, sẽ nhận lấy bạc bán nước để tôi có mà uống. Chỉ hãy để cho tôi đi ngang qua luôn, cũng như con cháu Esau ở tại Seir và dân Moab ở tại Ar đã cho phép vậy. Cho đến chừng nào tôi đi qua Jordan, đặng vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời tôi ban cho tôi. Nhưng Sihon vua Hezbon không khứng chúng ta đi ngang qua địa phận người, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã khiến cho tính người ngoan ngạnh lòng người cứng cỏi để phó người vào tay ngươi y như điều đã xảy đến ngày nay. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, Kìa, từ bây giờ, ta phó Si-hôn và xứ người cho ngươi. Hãy khởi chiếm lấy xứ người, đặng làm cơ nghiệp. Vậy, Si-hôn và cả dân sự người ra đón chúng ta đặng giao chiến tại Gia Hát. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta phó người cho chúng ta và chúng ta đánh bại người, các con trai cùng cả dân sự của người. Trong lúc đó, ta chiếm hết các thành người, khấn vá diệt hết các thành, cả người nam, người nữ và các con trẻ không chừa lại một ai. Chúng ta chỉ có cướp lấy cho phần mình súc vật và hóa tài của các thành mình đã thắng được. Từ Aroe, ở trên mé khe Ạc Nôn và cái thành ở trong trũng, cho đến Galaad, chẳng có một thành nào lấy làm kiên cố quá cho chúng ta.